Chúng ta cùng nhau sang phần tiếp theo, phần củng cố kiến thức. Câu 1, có cách nào có thể dùng nam châm để tạo ra dòng điện? Cách nào có thể dùng nam châm để tạo ra dòng điện? Có cách nào nhỉ? Ồ, oh, chúng ta vừa làm thí nghiệm với nhau mãi rồi, chúng ta hoàn toàn có thể trả lời được. Một cho nam châm dịch chuyển lại gần, hay ra xa cuộn dây và ngược lại hoặc là đóng ngắt mạch điện của nam châm điện hoặc là cầm cuộn dây rồi đưa nó ra xa hoặc lại gần nam châm thì cũng đều được. Thì trong cả hai cái thí nghiệm 1 và 2 sẽ cho ta đáp án. Thầy nhắc lại, với câu hỏi có cách nào có thể dùng nam châm tạo ra dòng điện thì cho nam châm di chuyển lại gần hoặc ra xa hoặc ngược lại hoặc đóng ngắt mạch điện của nam châm. Được không nhỉ? Hoặc có thể cho một nam châm quay ở phía trước một cuộn dây cũng có thể tạo ra như cái câu hỏi số 3 vừa rồi đấy. Và trong thực tế thì người ta thường chọn cái cách như ở cái câu hỏi trước, câu hỏi vận dụng trước. Đây,